Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2006 à, phiên bản G Xe này à, màu sơn ghi à, ghi bạc bạc xanh nha các anh chị rất là đẹp à, giá tiền cửa hàng chào bán là 242 triệu anh chị nào thích chiếc xe này gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số 0919 243566 nha cửa hàng ô tô Tân Ngọc Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng à, từ 5 chỗ cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền từ 50 triệu cho đến 500 triệu hàng tháng cửa hàng ô tô Tân Ngọc Đồng Nai về khoảng 450 chiếc xe đủ loại từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi anh chị nào có nhu cầu kết nối thì truy cập vào YouTube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai xem rất nhiều xe đang bán trên trang cá nhân Zalo Facebook của cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai cũng như đang trên trang YouTube ô tô Lương Ngọc Đồng Nai các anh chị lưu ý các anh chị sẽ xem video như thế này chúng ta nhớ bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình sau khi chúng ta có đăng ký thì kênh sẽ tự thông báo số điện thoại của anh chị à, rằng có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng về 450 chiếc xe cho nên lưu ý là chúng ta báo có bấm đăng ký thì sẽ kênh sẽ tự thông báo tới số điện thoại các anh chị à, các anh chị biết là hôm nay có xe mới về rồi chúng ta xem xe lượt bên trong nha bên trong của mình phiên bản G chiếc xe này khá là đẹp rồi cho các anh chị nha phiên bản G đồ đạc rất là liền luôn các anh chị xem đồ rất là liền nha À, sơn ghi bạc mới can sàn da nha đó, sàn da chống cháy nha bọc bộ ghế màu xanh phối hợp bên trong xe rất là đẹp bên trong xe mình có gắn wifi các anh chị wifi màn hình android rbrs dẫn đường nói chung là đủ các chức năng rbrs đủ rồi đủ các chức năng nha rất nhiều các chức năng nha các anh chị các anh chị nha xe chạy 245 46 ngàn nha phiên bản G đủ rất là đủ đồ máy lạnh lạnh quá tắt máy lạnh luôn à, các anh chị xem hai chìa khóa lóc cửa nhìn rất là xịn sò nha có cái móc nữa nè à, đây có cái bao da nhìn rất là xịn sò đó à, hai phía trên này có gắn cái truyền hình nữa để bà con ngồi sau mình vừa coi vừa đi xe hơi vừa ngắm cảnh vừa coi video cũng như là <laughs> mình vừa đi xe hơi giá rẻ của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nha này có cái nút chỉnh đèn sáng tối đây các anh chị nè à, tối quá thôi cho bật lên cho sáng hồi sáng qua bật xuống cho tối rồi tới đây rồi ok đây có kính hậu chỉnh điện nha chân ga chân thắng đây là số sàn phiên bản G nha các anh chị phiên bản G phiên bản G của mình thì nó đủ đồ hơn nha à, chúng ta coi hàng ghế sau mới thay hai cái vỏ trước mới nha mới đăng kiểm luôn nha đây đó 242 triệu thôi nha các anh chị nha anh chị nào chốt cái xe này về chạy dịch vụ nha đi du lịch đi sông đi biển đi núi đi chơi đi à, à đâu cũng được nha chở mấy anh em à, đam mê đá gà qua Campuchia cũng được đó à, rất là đẹp nha rồi 242 triệu liên hệ liền với cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 243566 nha phía sau sàn da rất là đẹp à, bộ ghế à, bọc da la phong đã bọc à, à, nhựa à, 242 triệu gọi cho cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai số 0919 nha 0919193566 cửa hàng ừ, lưu ý là số điện thoại 0919243566 là có Zalo nha hàng tháng cửa hàng mở điện thoại 24 trên 24 về rất là nhiều xe và ưu tiên là cho các anh chị khách hàng quen cũng như ưu tiên cho các anh chị muốn làm cộng tác viên cùng cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai à, vì à, cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai bán qua mạng là nhiều cho nên ít à, à, có người à, khách à, mà đi tới cho nên các anh chị cộng tác viên mà biết thì chúng ta chia sẻ video cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai cùng kiếm thêm à, cùng kiếm thêm thu nhập nha rồi à, các anh chị cách làm rất đơn giản nha cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ cung cấp xe và đăng lên như thế này chúng ta copy tin và chia sẻ trên trang Zalo Facebook của mình sau khi các anh chị bán cho anh em bạn bè người thân của các anh chị xong hoặc là giới thiệu cho khách của các anh chị mua bán giao dịch thành công thì các anh chị sẽ được chuyển khoản qua số tài khoản như giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc mua cũng như giới thiệu cho cửa hàng ô tô Long Ngọc bán đều có tiền hoa hồng hết nha Hai xin nhắc lại chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G chiếc xe này cửa hàng chào bán là 242 triệu xe này các anh chị lưu ý là không có kinh doanh qua dịch vụ taxi nha à còn quên thông báo cho các anh chị biết là các anh chị đã nói là xe này kinh doanh dịch vụ taxi cho nên xe này là, là không có kinh doanh dịch vụ taxi là không có khoan đục ta nhìn tắp lô tắp bi đây nè rất là đẹp nha đây cái lo cái bi là vân chỉ mới chát luôn nha à, mới chát luôn à, trà rửa vệ sinh đánh bát xong là mới căng sợi ben đây, ta truy cập vào youtube ô tô Lê Ngọc Đồng Nai bấm vào nút đăng ký có phải màn hình nha các anh chị nhớ bấm đăng ký để tin nhắn của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai youtube sẽ gửi tin nhắn về nha hai cái vỏ trước mới thay nha đó mới thay còn rau ria tùm lum kìa đây ta xem phần hầm máy phía trước đây là phần à, xương đầu xe chúng ta nhìn rất là đẹp này các anh chị phần máy thì đang hoạt động đang nổ máy đây đó, phiên bản G mình thì có ABS rồi các anh chị nha đó, ABS xe mới rửa sơ sơ ngày mai dọn tiếp xe về trước nào là cửa hàng cho quay liền rồi bắt đầu là sẽ dọn sau anh chị xem nha rất là đẹp đó số điện thoại cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai là số 0919243566 nha các anh chị nha 0919243566. cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi đến 9 chỗ ngồi giá tiền chào bán từ 40 triệu 50 triệu cho đến 500 triệu hàng tháng cửa hàng về 450 chiếc Toyota Innova cũng như các dòng xe khác các anh chị nào muốn à, cộng tác cùng cửa hàng ô tô Lan Ngọc Đồng Nai cùng bán xe kiếm thêm thu nhập thì cách làm rất là đơn giản nha chúng ta chỉ cập vào YouTube chia sẻ video của cửa hàng ô tô Lan Ngọc Đồng Nai thế là xong không cần phải bỏ vốn bỏ công không cần phải trình độ nha không cần phải bằng cấp chỉ cần có chơi zalo facebook và chia sẻ như thế này là chúng ta bán xe được và có thu nhập cùng ô tô lương ngọc đồng nai ô tô lương ngọc nai sẽ cung cấp cho các anh chị cộng tác viên số lượng xe à, một tháng khoảng 40 chiếc đến 50 chiếc các anh chị chỉ việc ngồi chia sẻ bán thôi sau khi bán giao dịch môi giới thành công cửa hàng sẽ thanh toán cho các anh chị qua số tài khoản của các anh chị đưa nhắn tin qua zalo cho cửa hàng qua số 0919 243566 sau khi chúng ta à, giao dịch môi giới xong thì chuyển khoản qua dạ, và hàng tháng là anh chị nào giỏi anh chị nào siêng năng và lanh tay chúng ta bán khoảng 5 4 5 chiếc 10 chiếc thì có thu nhập cũng tương đối đủ sống còn anh chị nào khá hơn bán nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thu nhập tốt hơn nha rồi à, cửa hàng của tôi Lân Ngọc hôm quay sơ lược báo giá xin nhắc lại một lần nữa chiếc xe Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G xe gia đình 242 triệu cái hàng bán giá này bao rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho các anh chị nha à, các anh chị nào có nhu cầu kết nối thì gọi trực tiếp số điện thoại 0919243566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên kinh doanh dòng Toyota Innova nha chúng ta xem sơ lược một dòng bên ngoài nữa rồi chúng ta tạm cúp máy để video cho xe xong đây chiếc xe này mình quay vào buổi chiều cho nên à, chiếc xe không được sáng lắm nhưng mà hiện tại là chiếc xe cũng cực kỳ đẹp rồi đó, nếu chúng ta quay vào buổi sáng thì trời nắng lên thì xe ra sẽ sáng hơn nhưng mà do cái à, điện thoại không được à, tốt với cái thời tiết không được đẹp cho nên chúng ta nhìn cũng tương đối ha sơn thì hầu như là không chảy xước à, rất là liền lạc đó. đồ chơi khá là nhiều đặc biệt gầm máy rất là êm xe đã dán phim cách nhiệt thay vỏ mới à, và đăng kiểm bảo trì bảo dưỡng các anh chị mua về chỉ việc đổ xăng là chạy không phải làm gì thêm giá tiền chào bán này đã bao gồm phí rút hồ sơ à anh chị nào mua trực tiếp để về xài thì có giá tốt hơn chút nữa nha thì nhắc lại 60A 81879 là Toyota Innova năm sản xuất 2006 phiên bản G xe gia đình 242 triệu rồi nhanh tay liên hệ số điện thoại 0919 24 3566 cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai rồi cảm ơn các anh chị nha các anh chị xem ở kho của cửa hàng ô tô là Ngọc Đồng Nai vẫn còn tương đối là nhiều xe sau khi chúng ta kết nối mua bán cùng cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai chúng ta sẽ kiếm thêm thu nhập cũng như là chúng ta sẽ có được một cái à, chỗ cung cấp xe cũ tương đối hợp lý nếu sau này các anh chị có anh em bạn bè người thân mà à, nhà ấy muốn mua xe thì chúng ta gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai số của Lân Ngọc Đồng Nai mở 24 trên 24 chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng số 09 19 24 3566 các anh chị lưu ý là luôn tiện các anh chị cộng tác viên nha lúc nào cũng tiện hết các anh chị cộng tác viên càng nhiều càng tốt không cần phải bằng cấp trình độ không cần vốn liếng nha đến với Lân Ngọc Đồng Nai cứ lấy xe về bán à, sau khi bán được Lân Ngọc Đồng Nai sẽ gửi hoa hồng cho các anh chị nha rồi ở bãi ở kho cũng còn tương đối nhiều Innova các anh chị có kết nối ngay truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và nhớ bấm vào nút đăng ký để được tin nhắn của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai gửi xe mới về liên tục nha hàng tháng về tới 450 chiếc xe các anh chị nhớ vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được và vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được anh chị nào chia sẻ nhiều bán nhiều kiếm thêm thu nhập nhiều đây cửa hàng của tôi là Ngọc Nai xin chào các anh chị nha chúc các anh chị à, cộng tác viên tháng này bán nhiều hơn tháng trước và chúc các anh chị cộng tác viên có nhiều thu nhập đến với cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng chúc như cho chú quý khách hàng à, lựa chọn được cho mình một chiếc xe từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai hợp lý hợp túi tiền à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai xin chào chúc các anh chị vui khỏe và nhớ bấm nút đăng ký khi cấp à, à, xem xong video cũng như bấm chia sẻ ủng hộ cho cửa hàng ô tô Ngọc Nai cửa hàng ô tô Ngọc Nai xin chào và hẹn gặp lại sau sau